Dịch vụ đọc lồng tiếng TVC, phim truyện, phim ngắn giọng miền Bắc, miền Nam, hiện nay, có nhiều đơn vị nhận thuyết minh, lồng tiếng nhưng để chọn được một đơn vị lồng tiếng phim, video uy tín là cả một vấn đề khó, bởi không phải công ty nào cũng thực hiện chuyên nghiệp trọn gói từ dịch thuật, thuyết minh, chèn phụ đề đến lồng tiếng. Icon Media là đơn vị với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thu âm lồng tiếng, sở hữu đội ngũ BTV, phát thanh viên giàu kinh nghiệm, nổi tiếng thực hiện thuyết minh lồng tiếng cho hàng trăm bộ phim, video. Chúng tôi cam kết luôn mang đến chất lượng dịch vụ. Lồng tiếng TVC, phim truyện, phim ngắn giọng miền Bắc và miền Nam với chất lượng tốt nhất, thuyết minh, lồng tiếng là một trong những khâu hậu kỳ của TVC, phim truyện, phim ngắn được Icon Media thực hiện chuyên nghiệp và chất lượng cao trên cơ sở. Các sản phẩm thuyết minh, lồng tiếng được thực hiện bởi người bản địa hoặc các chuyên viên Việt Nam đẳng cấp, kinh nghiệm, đặc biệt chất lượng giọng chuẩn, rõ ràng âm hưởng theo phong cách ngôn ngữ địa phương mà tài liệu của bạn cần truyền. Đạt, lựa chọn giọng nam hoặc nữ, các vùng miền, trong thuyết minh, lồng tiếng theo yêu cầu. Quy trình làm việc của IKN Media được thực hiện nhanh gọn, chính xác, quy trình quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế, giọng nói chính là cầu nối giữa nội dung của video quảng cáo, phim ảnh, TVC đến với khán giả một cách nhanh nhất và mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, giọng đọc lồng tiếng của chúng tôi đều được lựa chọn rất kỹ càng trước khi bắt tay vào công việc. Tất cả giọng đọc của chúng tôi đều của những phát thanh viên diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm thuyết minh, lồng tiếng của chúng tôi đều đảm bảo khớp với khẩu hình, theo tiêu chuẩn thuyết minh phim truyện thể hiện đúng trạng thái cảm xúc của bộ phim hay video mà khách hàng cung cấp